Rồi, thế thì để à, vào thẳng vấn đề thì chúng ta sẽ đi vào phần 1 lý thuyết và với phần 1 lý thuyết này thì sẽ nhắc với các bạn thì sẽ nhắc lại cho các bạn các kiến thức cũ. Các kiến thức cũ ở đây không hẳn là cũ độ mà lớp 12 các bạn phải biết rồi. Các bạn phải biết rồi. Và đặc biệt cái kiến thức cũ này để giúp chúng ta có thể giải quyết nhanh bài toán cực trị trong mạch điện RLC nối tiếp. Kiến thức đầu tiên thầy cần các bạn phải nhớ, phải biết được đó chính là bất đẳng thức Cauchy. Bertocci thì cái này thực ra thì cũng đã theo các bạn Bertocci này theo các bạn từ thời lớp 9 lớp 10 rồi những bạn nào học chuyên lớp 9 đã biết đến Bertocci UIA vân vân đúng nhỉ đấy với Bertocci thì nhắc lại luôn nhé xét hai số A và B không âm A lớn bằng không B lớn bằng không thì ta luôn có A cộng B lớn hơn hoặc bằng 2 căn B thế nhé A cộng B lớn bằng 2 căn B dấu bằng xảy ra khi dấu bằng xảy ra khi A bằng B các em nhớ nhé đó, với hai số không âm A, B thì tổng hai số luôn lớn bằng hai lần căn bằng 2 của tích chúng. Dấu bằng xảy ra khi hai số bằng nhau. Được chưa Các em nhớ cho thầy, dấu hiệu bất thức oxy là gì? Phải nhớ nhé, khi học cái gì thế các bạn biết dấu hiệu nhận biết. Giống như là à một số chia cho hai khi số đó là số số chẵn chẳng hạn, đấy là dấu hiệu nhận biết. Đây cũng vậy, khi ta nhìn vào một biểu thức bất kỳ, các bạn muốn biết là à khi nào thì sử dụng bất đẳng thức oxy thì các em phải nhớ là nếu như tích của hai số là một hằng số không đổi nhớ nhé tích của hai số là một hằng số không đổi thì ta có thể sử dụng được bất đẳng thức Cauchy thấy chưa rồi chúng ta cái thức tiếp theo đó là tam thức 12 lớp 10 ta học đến tam thức 12 rồi đúng không ạ cái dạng của tam thức 12 là gì ạ à dạng ta là y bằng ax bình cộng b cộng c muốn là tam thức 12 thì a phải khác không chứ a bằng không thì không còn là tam thức 12 nữa được chưa nhỉ à với tam thức 12 này thì các em nhớ nhé tan thức bậc hai khác với phương trình bậc hai phương trình phải có bằng không phương trình phải bằng nhau có dấu bằng còn tam thức bậc hai là một đồ thị miêu tả một hàm số bậc hai được chưa các em nhớ thầy đó là gì với a lớn không à khi a khác không rồi ta chỉ có hai trường hợp của a đúng không a lớn không hoặc là a nhọn không với a lớn không thì đồ thị của nó là một đường cong parabol hướng lên parabol hướng lên được chưa nhỉ còn a nhỏ hơn không thì đồ thị là một đường parabol cong xuống. Và khi a lớn không thì ta có cực cực tiểu. Ta có cực tiểu. Còn a nhỏ hơn không thì ta có cực cực đại. Đây ạ. Các nhìn thấy cực tiểu, cực đại. Và thầy gọi chung đây là cực trị. Ta biết rồi đúng không ạ? Trong toán học lớp 12 các bạn biết đến cực trị rồi. Lúc này các bạn phải nhớ được à cái hàm số bậc 2 hay tam thức bậc 2 này có cực trị tại x bằng bao nhiêu và y cực trị bằng bao nhiêu phải nhớ đây các em nhớ thầy tọa độ cực trị thứ nhất